tự nhiên ở đây thì ờ, các bạn đang nhìn thấy ở đây là hai cái vùng này chủ yếu là núi cả ở đây là cũng dãy là Trường Sơn Trường Sơn Nam Trường Sơn Nam ở khu vực Nam Trung Bộ và ở đây thì gồm có các tỉnh như Đà Nẵng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận năm tỉnh Tây Nguyên gồm có Con Tum, Gia Lai, Đắk Lắc, Đắk Nông và cực nam của Tây Nguyên là Lâm Đồng. Đấy. Và khu vực Tây Nguyên ở đây thì ở khu vực này thì có sự một sự bất đối xứng giữa hai bên khu vực sườn đông và sườn tây ở dãy Trường Sơn, ở khu vực Trường Sơn Nam. Và ở khu vực này thì phía bắc thì giáp tới à, giáp à, tỉnh Thừa Thiên Huế của Bắc Trung Bộ. Phía Nam thì lại giáp khu vực Đông Nam Bộ. Đầu tiên chúng tôi nên nói đến Bắc ờ, Nam Trung Bộ. Phía Bắc giáp Bắc Trung Bộ, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phía Nam là giáp với Đồng Nai và thành Bà Rịa Vũng Tàu. Phía Đông, phía Tây thì giáp với tỉnh Sê Công của Lào và toàn bộ khu vực Tây Nguyên đấy phía đông là giáp biển Đông ai cũng biết và hầu hết những tỉnh thành này đều có biển cả cho nên ở đây là biển thì rất là phong phú đấy có nhiều bãi biển đẹp còn đẹp hơn cả mấy cái bãi biển ở phía Bắc có Nha Trang Quy Nhơn Tuy Hòa Hội An Đà Nẵng đấy rất nhiều ở đây là có cũng có một cái hay ở đây là um, cũng có một cái hay ở đây thì ờ, ờ, ở cái trên phần tự nhiên ở đây có rất nhiều khoáng sản như than sắt đồng đấy và ở khu vực tây nguyên thì cũng có như vậy ở khu vực tây nguyên thì chúng tôi theo như chúng tôi nói tiếp giáp phía tây giáp hạ lào và campuchia đông bắc campuchia và phía đông thì giáp khu vực Nam Trung Bộ phía Nam thì lại giáp với phía Đông và phía Nam là giáp Nam Trung Bộ phía Tây Nam thì là giáp Đông Nam Bộ khu vực này là chủ yếu là cao nguyên là chính các bạn đang nhìn thấy đây là rất nhiều cao nguyên và hầu hết là những cái con sông như là sông Se San Seresop Seripok như là gì đấy thì nó chủ sang sông thì nó nằm ở trên vùng uh, tôi phải gọi là gì nhỉ Đây gồm lưu vực sông Mekong đấy đây gồm có hồ như biển hồ ở Pleiku đây biển hồ Pleiku nằm chỗ này đây hồ Lắc nằm ở đây đây cũng nằm ở lưu vực sông Mekong ở đây thì gồm có nhiều khoáng sản ở đây và không chỉ nhiều khoáng sản đây thì gồm có nhiều núi cao như thế Bây giờ chúng ta sẽ sang phần kinh tế của năm 2007. Kinh tế năm 2007 ở thành phố như Đà Nẵng nhiều công nghiệp nhất thì chúng tôi phải nói đến khu vực Nam Trung Bộ đó Đà Nẵng và Nha Trang. Còn uh, Quảng Ngãi, Quy Nhơn hay là Phan Thiết, Ninh Thuận ấy thì chủ yếu là lương thực cơ khí thôi. Ở đây là gồm có chăn nuôi cũng rất nhiều, nhiều bò. Có bò ở đây rất là nhiều, trồng bò ở đây rất là nhiều rất là nhiều đây nhiều bò Nam Trung Bộ đây còn trâu thì uh, ít lắm ở khu vực miền núi lợn thì chủ yếu ở khu vực đồng bằng chúng ta nhìn thấy lợn ở đây khu vực Tây Nguyên thì chúng ta gồm có rất nhiều như là chăn nuôi như là trồng chè trồng lúa trồng cà phê rất nhiều thứ trồng ô liu trồng uh, cao su cũng nhiều trồng hồ tiêu cũng nhiều ngô khoai sắn gì đấy ở đây gồm có và đây này cũng có trâu cũng có rất nhiều bò da cầm lợn đấy và không chỉ thế là ở đây gồm có tiềm năng thủy điện như hồ Iali, hồ Sesan 3, hồ Sesan 3A Nam Trung Bộ thì có thủy điện Lang Ngà này, thủy điện Đa Nhiêm, thủy điện Sông Hinh này, thủy điện Am Vương đấy. Nó có rất nhiều mà chúng ta đang tính đến và ở đây chúng ta lại còn có trên đường bộ có tuyến quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam chạy qua khu vực này chạy qua 6 tỉnh Nam Trung Bộ Đà Nẵng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. 78, 8 tỉnh. Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Đấy. Ở đây là cũng có một số tuyến đường là nối sang khu vực Tây Nguyên quốc lộ 24, quốc lộ 19, quốc lộ 25, quốc lộ 26, quốc lộ 27. Đấy. Nối sang khu vực Tây Nguyên. Ở khu vực này gồm có một số cửa khẩu sang Lào, Campuchia gồm có ở Quảng Nam thì có cửa khẩu Nam Giang, ở Con Tum thì có cửa khẩu Bờ Y. Ở Gia Lai thì có cửa khẩu Dê Thanh sang Cam, Cam Campuchia. Đấy. Và ở đây một nền kinh tế rất đặc biệt hơn nữa là ở đây có rất nhiều làng cá, rất nhiều vùng thủy hải sản khủng nhiều. Ở đây là nhiều nhất Việt Nam chúng ta luôn. Đấy nhiều nhất Việt Nam chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi so sánh GDP các vùng so với cả nước của năm 2007 nhá. GDP cả nước là 1 triệu 143.715 nghìn tỷ đồng theo giá thực tế là bằng đơn vị phần trăm. Thì trong khi đó vùng à, các vùng khác là chiếm 87,8%, vùng Tây Nguyên chiếm khoảng 3,8%, vùng duyên hải Nam Trung Bộ là chiếm khoảng 8,4%. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các vùng như sau, theo đơn vị phần trăm nhá. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ thì công nghiệp và xây dựng chiếm 36,6%, dịch vụ 39,1%, nông lâm thủy sản 24,3%. Đến khu vực Tây Nguyên, công nghiệp và xây dựng 22%, Nông lâm thủy sản 47,6% chiếm nhiều nhất. Dịch vụ 30,4%. Chúng ta có thể so sánh với hai cái khu vực này, vùng duyên hải Nam Trung Bộ thì công nghiệp và xây dựng chiếm thì à xin lỗi thì dịch vụ chiếm 39,1% là chiếm nhiều nhất ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Còn Tây Nguyên, dịch vụ ở đây chỉ chiếm khoảng 30,4% nhưng có đến 47,6% nông lâm thủy sản đó đây là một trong những cái uh, kiến thức để cho chúng ta xem để cho chúng ta hiểu được trong cái mùa dịch covid này để cho chúng ta có thể học được ở đây trên một cái bản đồ tỷ lệ 1 trên 3 triệu này và thôi video của chúng tôi xin được khép lại tại đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video số 51 Atlas địa lý Việt Nam Đông Nam Bộ đồng bằng sông Cửu Long